ba kho báu của cuộc đời giúp bạn thành công hơn. Xin chào, tôi là Phạm Thanh Bình. Ở trong quá trình khởi nghiệp và phát triển bản thân thì tôi nhận ra là có ba cái kho báu giúp chúng ta phát triển nhanh hơn. Thứ nhất, phía sau lưng mỗi chúng ta đều có những người thầy, người dẫn đường chỉ lối cho ta đi. À, chắc hẳn là anh chị đã nghe câu khi người học trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện và câu hỏi đặt ra là Vậy chúng ta tìm những người thầy này ở đâu? Cực kỳ đơn giản Họ có thể là người thân của chúng ta Họ góp ý cho chúng ta để chúng ta phát triển tốt hơn Họ có thể là những người sếp của mình Họ có thể là những người diễn giả mà anh chị đã từng tham gia những khóa học của họ Hoặc họ có thể là những tác giả của những cuốn sách Chỉ cần anh chị sẵn sàng và tìm được đúng người thầy của mình thì chắc chắn cuộc đời của chị sẽ thay đổi thứ hai chính là những người bạn tốt trong quá trình khởi nghiệp thì ờ, không tránh khỏi lúc chúng ta gục ngã chúng ta thất bại chỉ cần bên cạnh chúng ta có những người bạn vực tinh thần chúng ta đứng dậy thì chắc chắn những người bạn đó là những người bạn cực kỳ chân thành của chúng ta và bạn đã từng nghe hãy cho tôi 5 người bạn của bạn thì tôi sẽ biết bạn đang ở vị trí nào trong xã hội. Nếu như những nhóm bạn của bạn chơi cùng, họ có tâm số, họ có tư duy tích cực thì chắc chắn bạn cũng giống như họ. Ờ, tôi có một người anh, người anh này của tôi, họ là một diễn giả rất nổi tiếng tại Việt Nam. Và tôi luôn quan sát những người bạn mà anh chơi thì tôi phát hiện ra rằng đa phần những người bạn của anh đó là chủ doanh nghiệp, là những người rất thành công trong lĩnh vực của mình. Thưa các bạn, Đa phần chúng ta có suy nghĩ như sau Người giàu họ cực kỳ chảnh và chúng ta không nói chuyện hợp với họ và không phải như bạn nghĩ đâu ờ, Tại sao họ không chơi chúng ta? Họ muốn chơi với những người mà giàu hơn họ hoặc những người cùng tần số tư duy với họ để họ cũng được cộng hưởng cái sự phát triển đó cho nên anh, anh chị em chúng ta đừng hiểu lầm là người giàu người phát triển họ chảnh đâu họ không nói chuyện với chúng ta đâu và yếu tố thứ ba là giúp chúng ta phát triển tốt hơn đó chính là những cuốn sách ở bên cạnh bạn hàng ngày và như bạn biết là thế giới hiện nay là thế giới mở thế giới của công nghệ của internet cho nên cái việc tìm thông tin những cuốn sách nó cực kỳ dễ dàng tuy nhiên những cuốn sách nào thì bạn nên đọc bạn có thể đọc những cuốn sách của những bậc thầy, của những chuyên gia trong lĩnh vực mà bạn khát khao trở thành được như họ. Anh chị đọc những cuốn sách nào mà chỉ cần 10 trang đầu thôi mà nó giống như là cái bức tranh cuộc đời của anh chị giống cuốn sách đó thì chắc chắn anh chị nên đọc ngay. Và câu hỏi đặt ra là là em bận, em không có thời gian đọc thì làm như thế nào? Thì các bạn có thể uh, nghe sách nói uh, thay vì việc đọc Tôi nhớ là thời điểm 2014 khi tôi chuyển vào Vũng Tàu, tôi làm kỹ sư cho một tập đoàn của châu Âu và bản thân tôi lúc đó tôi rất khát khao thành công, rất khát khao để phát triển bản thân. Và mỗi buổi sáng tôi đạp xe đạp trên con đường đến công ty, tôi đều cắm tai nghe, tôi nghe những cuốn sách và tôi chọn lọc ra những cuốn sách mà tôi hay nghe nhất. Thì những cuốn sách đó tôi nghe đi, nghe lại nhiều lần, nó ngấm vào bên trong tôi và những câu chuyện của những tác giả nó đã giúp cho tôi có động lực hơn và những cái giải pháp phương án của những tác giả đó nó giúp cho tôi giải quyết được rất nhiều công việc hiện tại và tôi cũng à, siêu tầm được là 72 bộ sách nói nó chính là 72 phép màu giúp cho tôi thay đổi bản thân và phát triển tốt hơn tôi đã chọn lọc ra từ hàng trăm cuốn sách nói thì 72 ờ, cuốn này chính là 72 phép màu 72 phương pháp giúp chúng ta đến đích nhanh hơn, chuẩn hơn và bền vững hơn. Và nếu nhà chị em mình mà quan tâm đến 72 phép màu này thì anh chị hãy bấm vào đường link ở bên dưới video này. Các bạn sẽ thấy là 72 phép màu chính là kim chỉ nam cho sự phát triển của các bạn. Và tôi tin rằng 72 phép màu này cũng giúp cho các bạn giống như cuộc đời của tôi hiện tại. Và tóm lại, ba báu vật lớn nhất của cuộc đời chúng ta thứ nhất là người thầy thứ hai chính là những nhóm bạn tốt và thứ ba là những cuốn sách gối đầu giường của anh chị cuối cùng là tôi chúc bạn thành công giàu có và thịnh vượng và hẹn anh chị ở trong video tiếp theo của tôi xin chào và hẹn gặp lại